Alo, rất vui được gặp lại anh em ở ờ, cái video của buổi chiều ngày hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2020 nhé. Thì ờ, đầu tiên xin được gửi ờ, tới toàn thể anh em một lời chào, một lời chúc thân thương nhất nhé. Chúc anh em luôn luôn may mắn và luôn luôn mạnh khỏe ạ. Thì hiện tại là buổi chiều của ngày 27 tháng 3 năm 2020 thì mình quay trở lại đấy để thống kê lại cái kết quả sổ số miền Nam của chúng ta ngày hôm nay cũng như đưa lên cho anh em những cái con số để tham khảo chơi cho ngày mai ngày 28 tháng 3 năm 2020 nhé. Thì à, như anh em được biết thì trước mắt anh em là bảng kết quả mở thưởng ngay sổ số miền Nam của chúng ta ngày hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2020 đã. Thì à, gồm ba đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà vinh anh em nhé. Thì mình cùng à, thống kê lại cái kết quả của ngày hôm nay cho anh em được biết nhé. Thì ở đài Vĩnh Long thì đâu giờ tạm xuất hiện cho anh em có 60 và giải đặc biệt có dạng 301 015 anh em nhé. Còn ở đài Bình Dương tiếp tục ở đâu giờ tạm là con 60 anh em nhé và trả đặc biệt có dạng 011 4, 3, 453 anh em nhé và ở đài Vĩnh Long thì à, đầu giải tạm xuất hiện cho anh em con 05 và giải đặc biệt có dạng 253 409 anh em nhé đấy còn bây giờ thì mình cũng sẽ tới với những cái con số lô tô xem có những gì nhé thì tới với những cái đầu số lô tô ngày hôm nay ở đài Vĩnh Long của chúng ta đấy thì đã có à, đầu khống được cấm hoàn toàn anh em nhé đấy và đầu bá thì ra khá là nhiều anh em ạ đấy đầu bá thì ra nắp nguồn lô anh em nhé đấy có con ba ba là hai nhảy em nhé 33 xuất hiện hai nhảy ạ. Con tới với đa Bình Dương của chúng ta ngày hôm nay thì à, đã có đầu không và đầu ba được cấm hoàn toàn anh em nhé. Đấy, và đầu à, đầu hai của chúng ta thì giá là nhiều hơn. Đấy. Và những con lô hai nhảy thì ngày hôm nay có 62 nhảy anh em nhé. Còn ở đa Trà Vinh ngày hôm nay thì từ đầu không cho tới đầu chỉ thì chúng ta đã có đầu 5 và đầu 8 được cấm hoàn toàn anh em nhé. Và nhiều nhất là có đầu không là giá bốn con lô anh em nhé. Và những con lô hai nhảy thì có con 05 và còn uh, à, 24 hai nhảy em nhé đây là cái kết quả của sổ sổ của miền Nam của chúng ta ngày hôm nay ngày uh, thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020 thì uh, à, cùng uh, xin chúc mừng những uh, anh chị nào mà ngày hôm nay đã được may mắn đã được chiến thắng với những con số của chúng ta ngày hôm nay nhé thì uh, cũng mong anh chị em của chúng ta là những người khán giả của kênh Soccer miền Nam đã theo dõi video Ờ, theo dõi cánh của mình thì cũng mong tất cả mọi người ngày nào cũng ờ, được ờ, may mắn cũng được chiến thắng được tưng bừng rực rỡ với những con số của số số miền Nam của chúng ta nhé còn bây giờ thì mình cũng xin được điểm sớ lại cái kết quả ở trên video với những con số bây giờ ngày hôm qua đã đưa lên cho anh em tham khảo để xem ngày hôm nay chúng ta cái kết quả như thế nào có được như mình mong muốn hay không nhé đấy ạ cái trước mắt anh em là giao diện chỉnh của cái cho con miền Nam của mình nhá đấy anh em lượt qua thì xem à, video thì để lại cho cánh một nút like một nút chia sẻ một nút đăng ký kênh để ủng hộ cánh em nhá đấy anh em chỉ cần bỏ ra cho mình một giấy thôi ạ nhấp lại nhấp vào nút like và nút đăng ký kênh nhớ bấm vào biểu tượng chuông để cập nhật những cái video mới nhất về cho con comment nam nhá còn à, bây giờ thì mình cũng sẽ tới với cái uh, video ngày hôm qua đây em nhé Ngày hôm qua ở trên kênh đã đưa lên cho anh em tham khảo ở đài Bình Dương là đồng thủ lô 38 cặp sóng thủ lô 2552, ở đài Vĩnh Long là con đồng thủ lỗ 91 cặp sóng thủ lô 3773 và ở đài Trà Vinh là con đồng thủ lô 58 cặp sóng thủ lô là 1441 và bộ lô ba đai là con 72 và 6 chiến đá bá đai đấy là 7268 thì ngày hôm nay ở trên video của chúng ta thì những con số đưa lên cho anh em tham khảo thì cũng không được may mắn không được chiến thẳng được rực rỡ anh em ạ thì ờ, chúng ta chỉ chiến thẳng được đấy là sóng thủ lỗ ở đài bình dương anh em nhé sóng thủ lỗ ở đài bình dương là cặp 2552 là chúng ta đã chiến thẳng được con 52 anh em nhé đấy đồng thủ lỗ 38 ở đài bình dương thì nó về lộn lộn đài sang đài uh, ờ, sáng đài trao bình anh em nhé đấy còn uh, ở đài à, Vĩnh Long quận đồng thủ lỗ 91 của chúng ta thì cũng không có và cặp sóng thủ lỗ 3773 thì nó lại lồn đài sang ở đài Bình Dương anh em ạ đấy và 85 85 ở đài à, Trà Vĩnh của chúng ta thì đồng thủ lỗ cũng không có anh em nhé và sóng thủ lỗ đấy ngày hôm nay sóng thủ lỗ tiếp tục lồn đài nhé ở đài à, Trà Vĩnh nó về lồn sang đài Vĩnh Long anh em nhé rất là đáng tiếc anh em ạ và bao lỗ bán đài ngày hôm nay còn 72 thì nó về 73 anh em nhé đấy 73 77 76 đấy đầu 7 ra của chúng ta ra khá là nhiều anh em ạ đấy nhưng mà cũng không thể chiến thắng được còn uh, chiến đá bá đai là 7268 thì ngày hôm nay chúng ta cũng không được chiến thắng được thì cũng uh, rất là đáng buồn anh em ạ thì uh, uh, không biết nói sao về anh em ạ cái kết quả này là kết quả quá tệ anh em nhé đấy chỉ chiến thắng được một cặp sóng thủ lô đấy là quận 52 ở Đà Bình Dương thì ờ, cũng hy vọng anh em xem video thì cân nhắc kỹ lưỡng cho mình nhé đấy thì ờ, tiếp tục ủng hộ và tạo cái niềm tin vào cảnh sát Việt Nam mình hy vọng với những con số ngày hôm nay để đưa lên cho anh em tham khảo cho ngày mai thì mình đã cố gắng hết sức để có thể là ngày mai giúp anh em một ngày tưng bừng rực rỡ nhé còn bây giờ mình cũng nói nhiều dòng nữa nhiều lời được sẽ đưa anh em vào cái bảng kết quả sổ số cho ngày mai ngày 28 tháng 3 năm 2020 đây ạ thì mình đã cân nhắc kỳ lường và được đưa ra những vô số tốt nhất cho anh em thì hy vọng sẽ bù đắp lại cho anh em cái niềm tin của ngày hôm nay anh em đã theo dõi mà không được cái kết quả như mà anh em mong muốn nhé đấy kết quả dự đoán ngày 28 tháng 3 năm 2020 em nhé thì uh, mình sẽ đưa lên cho anh em tham khảo ở đài thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Bình Phước. Thì ở đài thành phố Hồ Chí Minh anh em tham khảo cho mình con độc thủ lô 54 cặp sóng thủ lô 1661. Ở đài Long An là con độc thủ lô 39 cặp sóng thủ lô 2442 và ở đài Bình Phước là con độc thủ lô 27 và cặp sóng thủ lô là 5885 anh em nhé bao lô ba đai là con 16 và chiến đá ba đai là 16 nhé à, 15 74 anh em nhé chiến đá ba đai là 15 74 anh em nhé đấy thì đấy là những con số mà là những cái tấm huyệt của mình đã soạn ra đấy để đưa lên cho anh em tham khảo cho ngày mai thì hy vọng với cái sự nỗ lực của mình với sự tấm việc của mình để bù đắp lại cái niềm tin của anh em đã theo dõi và đã ủng hộ trong uh, cái video này của mình vì cái youtube này của mình cái cho cao miền Nam này thì mình sẽ cố gắng hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tưng bừng rực rỡ với những cái bộ số mà mình đã lựa chọn và đưa lên đây cho anh em tham khảo nhé thì mong anh em đấy đừng tiếc gì cho cánh một nút like một nút đăng ký cánh để ủng hộ cánh cùng như động viên cái tinh thần cho mình để có thể đưa lên cho anh em những con số tối tất để anh em được từ tị được tham khảo được chuẩn chỉ nhất để có thể anh em chơi vui văn nghệ cho đã bia hơi kiểm được lý cà phê đấy kiểm được cốc bia hàng ngày anh em nhé đấy thì uh, rất là cảm ơn cái tình cảm của anh em trong uh, suốt thời gian vừa qua nhé và cùng uh, bây giờ thì mình cũng xin được kết thúc video ở đấy ạ và cùng uh, xin chúc anh em và gia đình có một buổi tối thật là vui vẻ thật là hạnh phúc và thật là an lành nhé đó xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào chiều ngày mai nhé